Quang Hải Huỳnh Như liên tiếp lập công tại châu Âu, PFC dắt tài lành FC giành chiến thắng, người hâm mộ vui mừng. Như đã thông tin trước đó, vị huấn luyện viên trưởng Gio Tholot đã quyết định gạch tên Quang Hải ra khỏi danh sách đăng ký thi đấu của PFC tại vòng thứ 32 League 2 trong trận đấu gặp Green Cup. Đây là một trong ba trận đấu liên tiếp tiền vệ sinh năm 1997 không được điền tên và là trận thứ 8 không được ra sân phút nào. Không được đá cho đội một của Pau, Quang Hải tiếp tục bị đẩy xuống đội B và thi đấu ở giải hạng năm của Pháp. Chamot Nayotaibi là đối thủ vừa qua tại vòng thứ 22 diễn ra vào tối ngày 23 tháng 4 vừa qua của Pau. Quang Hải đã được đá chính ngay từ đầu và thi đấu 90 phút. Chỉ tới những phút bù giờ Quang Hải mới bị thay ra khỏi sân và nhường chỗ cho đồng đội. Tuy nhiên tiếp tục là trận đấu Quang Hải không ghi bàn hay kiến tạo dù thi đấu ở cấp độ thấp hơn. Do vậy màn trình diễn của Quang Hải được đội B đánh giá tương đối tích cực. Hai bàn thắng của PFC thì đều chia đều cho mỗi hiệp đấu nhờ những pha lập công của Sydney và Gagan. Quang Hải đã có 90 phút thi đấu khá sung sáo và góp nhiều điều trong lối chơi chung. Với 3 điểm có được, BFC đang xếp hạng tư của giải năm khi đang có tổng cộng là 37 điểm. Trước đó, Quang Hải không có tên trong danh sách thi đấu. Đây đã là trận thứ 6 kể từ năm 2023. Quang Hải không có tên trong danh sách thi đấu của Paul. Vị huấn luyện viên Tholot đã tiếp tục đặt niềm tin trong những cái tên quen thuộc khác. Việc ông Iortalot không tin dùng Quang Hải cho thấy tương lai của cầu thủ này ngày đang trở nên mịt mù. Đây rõ ràng là một tin kém vui với cầu thủ sinh năm 1997 trước khi anh trở về Việt Nam. Lần gần nhất Quang Hải đầu quân cho Boy đã cách đây hơn 2 tháng. Khi đó, tiền vệ người Việt Nam đá 10 phút trong trận thua 0-1 của Boy FC trước Stevie Lavo. Đây là trận đấu, theo thống kê 32 vòng đấu, Quang Hải mới ra sân 254 phút ở giải League Two cho Quả FC. Tính trung bình, anh thi đấu chưa tới 10 phút trên một trận. Do không thể cạnh tranh vị trí đội 1, Quang Hải phải xuống đá đội B. Tuy nhiên, tại đây thì cựu sao Hà Nội cũng không để lại một dấu ấn chuyên môn. Trước việc không được trọng dụng tại Pau FC, người đại diện Quang Hải đã tìm đến ban lãnh đạo của đội để làm rõ nhưng không nhận được sự phản hồi. Thời gian vừa qua cũng đã xuất hiện thông tin việc Quang Hải đàm phán với Muangthong United của Thái Lan. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa đi đến thỏa thuận do vướng mắc về khoản phí lót tay. Cùng trong tuần qua thì Huỳnh Như đã thi đấu giúp Lành FC có điểm số quý giá. Lành FC có cuộc hành quân tới sân của Maritimo tại vòng thứ 19 của giải bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha. Dù là vừa mới đá chính và khi bàn trong trận đấu trước, nhưng vị huấn luyện viên trưởng đã quyết định cất Huỳnh Như trên băng ghế dự bị. Tuy nhiên, đây là 90 phút cực kỳ khó khăn với đội bóng của Huỳnh Như. Những phút đầu trận diễn ra tương đối cân bằng khi mà không có quá nhiều cơ hội. Tuy nhiên bất ngờ đến với cuối hiệp 1, Marissimo đã có bàn thắng dẫn trước. Sang tới hiệp 2, thế tấn công của Lành FC không có nhiều khởi sắc và Lành FC đã tung Huỳnh Như ra sân với mục đích là cải thiện tình hình. Tiền đạo đội tuyển nước Việt Nam đã thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công, chơi năng nổ và giúp Lành FC chơi tốt khi vào sân phút thứ 65. 7 phút sau, Huỳnh Như vào sân, Lành FC gỡ bàn được gỡ hòa. Tiền đạo trụ cột là Malu Smith dứt điểm thành công, quả pen để đưa trận đấu về cân bằng tỷ số. Thậm chí Lanh FC đã có được lợi thế khi một hậu vệ của Maritimo nhận một thẻ đỏ trực tiếp dưới sân. Tưởng chừng như chúng ta sẽ có một cú lội ngược dòng. Thế nhưng khi đang được chơi hơn người thì Lanh FC một lần nữa bị vươn lên dẫn trước bởi một cú sút xa cực kỳ đẹp mắt của Erika. Để rồi như một định mệnh sắp xếp, đội bóng của hình như thêm một lần nữa đưa trận đấu trở về vai xuất phát 86 khi Manu Smith tiếp tục đánh quả pen thành công. Trung cuộc 1-1 trước Malitimo, Lanh FC có được một điểm và chưa thể cải thiện vị trí số 6 trên bảng xếp hạng của mình. Với cá nhân Huỳnh Như, đây là lần thứ 18 trên 19 vòng quần giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha với thành tích hiện tại đang là 5 bàn và 2 kiến tạo. Sau trận đấu này, Huỳnh Như sẽ hội quân cùng với đội tuyển nữ Việt Nam tham dự SEA Games. Bóng đá nữ được tổ chức 12 lần tại các kỳ SEA Games và Việt Nam là đội tuyển nữ giàu thành tích nhất, nhận 7 huy chương vàng trong lịch sử. Nếu bảo vệ thành công tấm huy chương vàng ở SEA Games 32 sắp tới, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có lần thứ 8 lên ngôi hậu và đi vào lịch sử khi có 4 lần liên tiếp giành được huy chương vàng.